bây giờ tôi rồi 5 giờ anh em về rồi à, cá thì không có nhiều mà cần một rổ cá chê không à chào tất cả anh em nhá